వలమక లక నిత నమక చిన్న తి వలక చిన్న అల నిత కులన కాచి కులన ఆతే Bài Thánh Thơ hôm nay Bài thứ 29 Có tựa đề Chuyện kể nhân loại nhân loại con người thượng đế sanh ra ngàn năm về trước cuộc sống nguyên thủy trí huệ sơ sài nhưng đầu biết cuối kính lễ trời cao tuân theo giới luật của trời bán phát nên ít sai phạm cuộc sống an nhàn ngày nay con người ý vào trí tuệ tàu bể máy bay sắn ra hàng loạt vọng tưởng giỏi tài hơn cả trời cao nhưng nào đâu biết đó là quân bài quật ngã người tham chuyển của nhân loại như dòng nước chảy đổ trên đầu việt ái ơi sớm tối hãy lo tu hành hôm nay đã muộn nhưng còn giờ chót chó ai còn sót muốn được lên thuyền con tàu bát nhã đến giờ nhổ neo những kẻ không theo sẽ bị chìm xuống trong cơn hoạn nạn bão táp phóng ba đang đà ập tới ngày mai sắp tới bệnh dịch lan tới cả miền trung du lẫn miền đông bắc những kẻ đang mất trong dòng chánh trị cũng như bạc tiền hãy mau thực tỉnh để được thoát ra khỏi cơn thịnh nộ của trời đáng giáng xuống toàn nhân loại ái ơi thực tỉnh nghe hết lời này của trời bán xuống thì được cứu giúp thánh thơ thiên đình chỉ dẫn cho dân biết được mà chánh Ai ơi tự tánh là sống chân thật với lòng ngay thẳng không lừa dối ai không làm hại đời cho cả chính mình thì được cứu rỗi kỳ ba sắp tới thanh trừng quyết liệt không phải chuyện chơi chết ba còn bảy là điều chắc chắn lời nhắn của ta hôm nay tạm dừng